Chắc hẳn mọi người đều biết đến bộ phim Dragon Ball gắn liền với tuổi thơ của chúng ta và cả tận bây giờ rồi nhỉ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim ngắn tên Dragon Ball Super Broly. Mở đầu bộ phim nói về 41 năm trước, có rất nhiều phi thuyền đang bay đến hành tinh Saiyan, chúng đang phá hủy các ngôi nhà của hành tinh. Đức vua kinh vệ Geta tỏ ra bực tức khi nghe tin nhà vua câu đến. Chiếc tàu to lớn đáp xuống giữa hoàng cung Saiyan. Đức vua vệ Geta ra cúi đầu nghênh đón, Han giới thiệu con trai là Frieza, Đức vua tỏ ra cay cú khi phải cúi đầu trước một đứa nhóc và bực hơn nữa là đại vương câu được quyết định nghỉ hưu. Frieza sẽ thay ông lãnh đạo đồng nghĩa với việc người Saiyan sẽ phải phục tùng đứa nhóc này. Frieza cười lớn chào đám người Saiyan, sau đó hắn mở một chiếc hộp ra giới thiệu máy đo sức mạnh một thiết bị mà hắn mới chế tạo ra, nó có thể đo được lực chiến và cả khoảng cách của đối phương. Frieza còn phát hiện ra một số người Saiyan đang ngắm vũ khí về phía mình, hắn chỉ cần chỉ tay sức mạnh quá bá đạo xuyên thủng một phần hoàng cung Saiyan. Frieza nói chúng tặng cho King vệ Geta 500 chiếc máy làm quà, sau đó lên phi thuyền trở về. Sau đó đức vua vệ Geta đến thăm chiếc lồng đang nuôi con trai mình. Ông rất tự hào về đứa con này, coi nó như là một tiềm năng lớn trong dòng tộc Saiyan và sẽ thống trị vũ trụ. Nhưng khi về, đức vua lại phát hiện một cậu nhóc đặc biệt khác, thuộc hạ liền nói đó là con trai của Paragas cánh tay phải trung thành của ông. Sau đó thuộc hạ dùng máy đo sức mạnh thì thấy mạnh hơn con trai mình. Đức vua về Geta không tin liền giật máy và đo lại. Sức mạnh quá lớn của cậu bé còn khiến chiếc máy phát nổ. Các cận thần nói sức mạnh của cậu bé này quá lớn sẽ có ích cho quân đội thậm chí còn có thể trở thành siêu Saiyan huyền thoại. Đức vua tỏ ra ghen ghét nên đã quyết định đưa cậu bé đến một hành tinh khác ở rất xa và rất khắc nghiệt. Paragas không phục xông đến tìm Đức vua nói cho ra lẽ. Trong lúc đó phi thuyền của cậu bé phóng đi, Paragas biết tin liền chạy ra ngoài lên tàu đuổi theo con trai, ông chỉnh tọa độ đến hành tinh Vampa. Ở bên này phi thuyền của Broly đã hạ cánh đến nơi, hai ngày sau Paragas cũng đến nơi, hành tinh này gió bão đầy trời. Ông mở máy trinh sát ra quét xung quanh thì phát hiện một đám quái vật đang tiến đến và tấn công. Cả hai đã nhảy xuống một khe nứt để trốn, đến sáng hôm sau. Hai người leo lên quan sát xung quanh và phát hiện đám quái vật đang đến mặt hồ hút một thứ gì đó dưới đất trông giống như người yêu bạn đang hút trà sữa mà có rất nhiều chân châu vậy. Bất ngờ dưới đất chui ra một con quái vật khổng lồ, nó mở miệng ăn hết lũ quái vật con. Lúc đó đột nhiên thuộc hạ phát hiện ra con tàu của Broly nhưng mà không có ai ở đó. Paragas phát hiện ra một hang động, đến nơi thì thấy con quái vật đã đi gặp ông bà. Lúc này Broly chui ra ngoài, thì ra chính cậu đã tấn công và ăn chân của chúng. Paragas đến cầm đuôi con trai. Cả ba cùng lên phi thuyền chuẩn bị về nhưng con tàu đã bị hư hỏng trầm trọng, lương thực và nước chỉ còn đủ 10 ngày. Paragas đã quyết định bắn chết tên thuộc hạ. Chuyển cảnh, 5 năm sau, ba đốc bố Goku đi chinh chiến từ xa được triệu tập gấp về hành tinh Vegeta. Các chiến binh khác cũng đều được gọi về. Ba đốc nhìn về chiếc tàu của Frieza và nghĩ có lẽ đây là một âm mưu gì đó của hắn. Chính Frieza và cha của hắn đã ép buộc người Saiyan phải đánh chiếm các hành tinh cho chúng. Lúc xuống tàu một chiến binh khác nói cho anh biết về việc Frieza đang hỏi khắp nơi về tin tức của siêu Saiyan. Lúc này bên phía Frieza đang âm mưu tiêu diệt tất cả người Saiyan. Ba Đốc về nhà thăm vợ, cả hai ôm lấy nhau, con trai Raditz của anh thì đi theo hoàng tử Vegeta chưa về, còn Kakarot vẫn ở trong buồng ấp. Anh nói với vợ tối nay sẽ đánh cắp một con tàu gửi con mình đi khỏi nơi này bởi Frieza đã lo sợ một siêu. Saiyan huyền thoại sẽ xuất hiện nên hắn đang âm mưu chuyện gì đó và anh cảm thấy cái chết đang cận kề. Tối đó ba đốc vác chiếc hòm chứa con trai chạy trốn, vợ của anh thắc mắc tại sao chồng mình làm vậy bởi người đàn ông Saiyan có bao giờ lo lắng cho con cái họ đâu. Bà Đốc nói bản thân trải qua rất nhiều cuộc chiến anh cần thay đổi để cứu mọi người đặc biệt đây lại là đứa con trai của anh. Hai vợ chồng tạm biệt con sau đó phi thuyền phóng thẳng lên không trung và tiến về trái đất. Lúc này Frieza đang lo sự tộc Saiyan sẽ phản bội mình nên quyết định diệt trừ toàn bộ. Frieza chỉ ngón tay tạo ra một quả cầu lửa tiến về hành tinh Vegeta, người dân Saiyan chỉ đành nhìn trong bất lực. Ba Đốc dùng hết sức mạnh ngăn cản nhưng không thể cản nổi và anh cũng hy sinh, cả hành tinh Vegeta nổ tung. Lúc này nhóm hoàng tử và Raditz vẫn sống sót ở một hành tinh khác nhờ chống lại lệnh của Frieza. Raditz nói em trai của mình là một chiến binh cấp thấp và đang được gửi đến một hành tinh khác. Trở về thực tại lúc này là năm 775 tính theo mạch truyện chính, Goku và Vegeta đang luyện tập cùng nhau trên biển, không ai chịu thua ai. Ngài Beerus hét bảo hai người trật tự cho ông nghỉ dưỡng. Goku lúc này đang ăn ngon lành thì Whis hỏi cậu sao lúc nào cũng muốn mạnh lên vậy, hay là muốn làm thần hủy diệt tiếp theo. Goku liền đứng dậy giải thích rằng mình chỉ muốn tham gia giải đấu giữa các vũ trụ. Whis quay sang hỏi Vegeta thì cậu bảo mình chỉ muốn hạ Frieza. Lúc này Chan gọi điện nói có kẻ đột nhập lấy trộm ngọc rồng và cả máy giò ngọc, thì ra là người của Frieza Vegeta đoán hắn lấy ngọc rồng để được bất tử. Bulma nói mình vẫn còn cất giữ viên ngọc thứ bảy tại lục địa băng. Cô rủ ngài Beerus đi cùng nhưng ông lại bảo ở nhà ngủ sướng hơn, thế là chị đẹp nhanh trí nhờ ông giữ con dùng mình. Bulma lái máy bay chở mọi người đến lục địa băng. Goku hỏi tại sao cô lại thu thập ngọc rồng, cô nói mình muốn trẻ hơn 5 tuổi. Ở phía này thuộc hạ thông báo cho Frieza đã lấy được ngọc rồng, chỉ còn thiếu một viên nữa là đủ. Hắn tò mò chủ nhân định ước bất tử hay sao? Frieza nhớ lúc ở địa ngục bị giam cầm khổ thế nào nên bất tử cũng chẳng là gì mà hắn ước được cao lên. Bên khác tàu của Chirai và Lemo phát hiện ra tín hiệu cầu cứu của quân đoàn Frieza. Một ông lão râu tóc bạc không còn sức tiến đến và nói mình là người Saiyan bị lưu đày từ lâu và phi thuyền của ông đang bị hỏng. Chirai quét thì thấy ngạc nhiên vì sức mạnh chiến đấu của ông đạt 4.200, Bỗng nhiên một con quái vật bỏ đến, bất ngờ Broly xuất hiện đánh bay con quái vật. Cả hai nhìn thử lực chiến của anh nhưng mà máy không thể đo ra được, cả bốn người cùng lên đường trở về tàu Frieza. Khi gặp hai cha con, Frieza tò mò khi thấy Broly không có đuôi. Paragas giải thích vì để tránh thằng bé mất kiểm soát biến thành Orazu nên ông đã cắt bỏ nó. Ông còn chế tạo một cái điều khiển và một cái vòng đeo ở cổ kiểm soát sức mạnh của Broly. Frieza nói nhìn thấy sức mạnh kinh khủng tiềm ẩn trong người Broly sau đó trả tiền thưởng cho Chirai và Lemo. Hắn hỏi Paragas biết chuyện hành tinh Vegeta bị tiêu diệt chưa? Paragas nói không quan tâm chúng bởi vì hai cha con bị lưu đày là do chúng nên rất muốn trả thù con trai của King Vegeta. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi đến phòng ăn với cha, thì có một tên đến trêu chọc Chirai. Lemo đến hòa giải thì bị hắn đánh bay. Broly thấy thế liền tiền đến mặc cho cha ngăn cản. Tên kia đấm anh nhưng lúc này Broly mất kiểm soát, Paragas ấn điều khiển kích điện khiến con trai ngất xỉu. Chirai tiến đến trách móc ông xong lén lấy cái điều khiển, lúc này Frieza cho người đến gọi Paragas. Chirai liền đạp vỡ chiếc điều khiển sau đó tặng bánh kẹo cho Broly, Lemu còn lấy nước cho cậu uống, đây là lần đầu tiên cậu được uống nước. Thúc này Broly mới kể miếng lông bên người là lỗ tai của ba, ba là một con quái thú lớn và rất hung tợn và luyện tập cùng với Broly sau đó cả hai trở thành bạn thân. Paragas thấy con trai lười biếng tập luyện nên đã bắn đứt tai của ba, nên Broly mới giữ tai của ba bên mình. Cùng lúc đó hai tay sai của Frieza ở lục địa băng đã phát hiện ra viên ngọc rồng cuối cùng. Lúc này đội của Goku cũng vừa đến, hai tên kia phát hiện ra liền lái phi thuyền bỏ trốn. Vegeta nhẹ nhàng bắn hạ phi thuyền, Goku tiến đến hai tên bên trong đang run rẩy sợ. Phía bên kia Frieza đã đến bên ngoài trái đất, hắn đưa tay bắn ra một quả cầu mở đường, chiếc phi thuyền đáp xuống ba người đi ra. Paragas vừa nhìn kiểu tóc Vegeta đã đoán ra là con trai của kinh Vegeta. Frieza vừa giơ tay đám ngọc rồng đã bay về phía mình. Frieza giới thiệu Paragas và Broly là tộc nhân Saiyan bị cha của Vegeta lưu đày khắc nghiệt. Lúc này Goku lại hỏi khắc nghiệt là gì, Frieza nghe cũng đến cạn lời với tên ngáo này. Paragas chỉ vào Vegeta và ra lệnh cho Broly tấn công. Broly nổi điên đến tấn công, Vegeta chưa kịp chuẩn bị bèn lui về sau, sau đó liền đạp lại Broly. Sau đó Vegeta liên tục chiếm ưu thế. Frieza nhận ra Broly mạnh nhưng mà không có kinh nghiệm thực chiến. Lúc này Vegeta nổi giận bộc phát siêu Saiyan. Broly nghiến răng bay lên thì bị Vegeta đấm cho một cú vào mặt, nhưng không ngờ hắn quá mạnh phản đòn lại trong chốc lát còn đấm Vegeta xuyên qua núi băng. Vegeta vẫn bình tĩnh chuyển đổi trạng thái cao hơn, chuyển từ lửa vàng sang lửa đỏ đấm một trường khiến Broly bay xa. Paragas không ngờ Vegeta lại mạnh đến vậy. Lúc này Broly đã bộc phát sức mạnh khỉ đột, vệ Geta bắn một đòn kết liễu, bỗng dưng mặt nước nổi sóng dữ dội sau đó bắn một tia sáng lên trời. Bên dưới Broly tụ năng lượng và miệng bắn thẳng đến Goku nhưng cũng may là trượt. Hoàng tử bay đến đấm vào mặt Broly nhưng không thấm còn bị hắn đánh bay ngược lại. Goku cởi áo thách thức hắn, Broly tức giận rồi cả hai lao vào nhau nhưng Goku có phần yếu thế hơn nên bị hắn đá bay dính vào núi. Goku cũng biến hình thành siêu Saiyan, cả hai vừa đánh vừa đuổi nhau trên không trung nhưng Goku vẫn bị đánh bay. Anh liền dùng tuyệt chiêu bỗng mắt hiện màu đỏ, nhẹ nhàng né đòn của tên điên này và khuyên Broly hãy tỉnh lại như không có tác dụng. Goku hấp thu sức mạnh tung trưởng cố định hắn lại và vật ngã hắn. Frieza giao ngọc rồng cho thuộc hạ và bảo đi trước đợi hắn xem nốt vở kịch này. Broly đứng dậy hét lớn, một luồng ánh sáng xanh tỏa khắp người và lao đến đánh Goku, Chirai trên phi thuyền bất ngờ trước sức mạnh của Broly. Lúc này Paragas còn sợ khi con trai mất kiểm soát, thậm chí cậu ta có thể giết cả chính ông. Cô Cư tung trưởng bay đến tấn công nhưng bị hắn bắt được xoay xoay trên không rồi đập xuống đất. Tiếp đó là nắm chân đập. Đoạn này lại làm tôi nhớ đến phân cảnh húc đập Loki trong Avengers. Sau đó cầm đầu Goku dí sát dưới đường rồi ném lên trời. Goku lúc này kiệt sức nằm bất động. Lúc này Piccolo từ xa đã nhận thấy Goku đang đấu với một tên rất mạnh nếu anh đến cũng không phải đối thủ. Goku nói nếu mọi chuyện tồi tệ hơn tớ sẽ dịch chuyển đến chỗ cậu. Goku xé chiếc áo đang mặc phát ra một nguồn năng lượng màu xanh dần dần chuyển đổi trạng thái tóc và mắt chuyển thành màu xanh. Broly lao đến đấm liên tiếp vào Goku, sau đó tạo ra hai quả cầu màu xanh bắn nhưng đều bị Goku né sau đó cả hai đánh nhau bay xuyên xuống lòng đất. Broly bị ném lên trên sau đó tạo một quả cầu bắn về phía Goku, uy lực đòn đánh quá mạnh khiến tuyết bị lở nham thạch phun lên, Goku đấm một cú đẩy lùi Broly ra xa. Lúc đó Frieza giết chết Paragas rồi bảo với Broly là Goku đã giết để bùng nổ toàn bộ sức mạnh của anh. Broly bộc phát sức mạnh cực đại, tạo ra một quả cầu to đùng màu xanh, sau đó đột phá cảnh giới siêu Saiyan. Frieza phấn khích, Broly bắn những tia màu xanh về phía Goku, anh chỉ biết né đòn. Broly tạo ra quả cầu càng lúc càng to càn quét tất cả. Goku bay thẳng lên trời, Broly cũng đuổi theo. Vệ Geta thấy vậy nên bay đến hỗ trợ, Cả hai liên thủ cùng tấn công Broly tuy nhiên vẫn không áp đảo được. Broly tạo thành cơn mưa đạn bắn khắp nơi, Goku và Vegeta tháo chạy rồi liên thủ bắn Kame ngược lại nhưng cũng bị đỡ được. Cả hai liền bay đến chỗ của Frieza. Hắn ta bắt đầu hoảng sợ và bị Broly đánh liên tiếp. Tuy nhiên không nên coi thường tên này, hắn bộc phát sức mạnh thân thể bao quanh một màu vàng nhưng vẫn bị Broly đánh cho không trượt phát nào. Goku nắm tay Vegeta dịch chuyển đến chỗ Piccolo, Goku liền nghĩ ra dùng tuyệt chiêu Fusion. Đây chính là tuyệt chiêu hợp nhất hai người thành một. Vegeta nói cái chiêu hợp thể như tên ngu đấy á nhất quyết không muốn hợp thể. Goku liền nói cậu không quan tâm đến sống chết của Buma á nên cuối cùng cũng đánh chịu kết hợp. Khi cả hai hợp nhất do sai cách nên biến thành một tên béo lùn, một lát sau họ thử lại lần nữa kết quả lại thành một tên gầy trơ xương. Đến lần thứ ba thì thành công, lúc này tên Frieza Hoàng Kim đang bị đánh sắp hưởng dương đến nơi, bất ngờ Gogeta xuất hiện nói mình là hợp thể của Goku và Vegeta. Broly lúc này đang tìm đến Whis nhưng Gogeta đã dịch chuyển đến và dụ hắn bay theo mình. Broly vẫn không ngừng bắn về phía trước. Lúc này Gogeta biến hình siêu Saiyan đánh bay Broly xuống đất rồi tạo một quả cầu màu xanh bắn thẳng xuống chỗ hắn đang đứng. Cả hai lại kéo nhau lên không trung. Đây đúng là cuộc chiến không cân sức, đánh nhau từ chỗ này qua chỗ khác, liên tiếp là những đòn qua lại. Cuối cùng thì Broly cũng yếu thế hơn, hắn bắt đầu nổi điên bắn loạn xạ. Gogeta bay ra sau lưng đánh một đòn khiến Broly không kịp phản ứng, rồi lại tạo ra một quả cầu bảy sắc cầu vòng bắn về phía hắn. Bỗng nhiên ai đó dùng ngọc rồng triệu hồi rồng thần. Rồng thần nói mình sẽ chấp nhận điều ước của người triệu hồi, hóa ra là do Chirai làm. Đột nhiên Broly bay đến đá Gogeta ra xa sau đó bắn một luồng sáng tới nhưng Gogeta vẫn né được con đánh trả lại cho 1.000 quả đấm. Lúc này Gogeta đã quá mạnh, chỉ có thể bị đánh lùi về sau. Tuy nhiên hắn vẫn cố đấm một quả khiến đất vỡ nứt khắp nơi. Sau đó Gogeta đánh ra một quả Kame quyết định. Nhưng đúng lúc đó Chirai ước Broly trở về hành tinh mình đã tìm ra anh ấy lập tức Broly bị đưa trở về Vampa. Thực hiện xong điều ước rồng thần cũng biến mất, các viên ngọc cũng đã chia ra khắp nơi. Lemo lái phi thuyền đưa Chirai đi, Frieza định bắn hạ con tàu thì bị Gogeta ngăn lại. Lemo lái phi thuyền đến hành tinh của Broly, Frieza cũng đã định vị được vị trí của họ. Ở hành tinh Vampa, Broly mời Chirai và Lemo ăn đặc sản nhưng hơi đắng. Đúng lúc này Goku xuất hiện sau đó tặng hai viên đậu thần cho Lemo và Chirai. sau đó khen Broly và hẹn tái đấu. Chirai cảm ơn Goku và hỏi tên anh là gì. Anh nói mình là Songku hay gọi là Kakarot rồi biến mất.